Ok, xin chào tất cả anh em mình trở lại với kênh Di Khải em mà Di Khải xin kính chúc anh em buổi xem ờ, video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ giao tranh với uh, ờ, Nghe My trong bang em ơi. Ui dạ, một vừa bật like chưa kịp làm gì luôn em ơi. Vừa bật like chưa kịp làm gì luôn. Chưa kịp làm gì luôn. Chưa kịp làm gì luôn. Chưa kịp làm gì luôn. Giờ bằng video chưa kịp làm gì luôn em ơi. Rồi ok, giờ mà sốc thôi. rừng không ba bao lửa trồn thay đồ từ ngàn biển cái này rút mana hết rồi mà nào nữa mà đánh mà nào nữa mà đánh mà nào nữa mà đánh mà nào nữa mà đánh búp búp của chúng tôi búp của chúng tôi búp của chúng tôi này búp của chúng tôi này lâm thích nhà, lâm thích nhà này chạy đâu cũng sâu, chạy đâu cũng sâu, chạy đâu cũng sâu chạy đâu không sao ba bùa cho cái ám quốc thôi này <clears throat> anh em đang xem cho một like chia sẻ cho anh em ơi này ngày mười hết mà nào hết mà nào chạy kinh công kinh công của chúng tôi kinh công của chúng tôi mà nào đang muốn mà nào đang muốn ma nào đâu mà à, hết thực lực là chết với mình rồi đáp sát đủ chết rồi hết thực lực rồi hết thực lực là chết với mình làm gì sống được làm gì sống được đau cho ít không cũng chết hay chưa ok anh em ơi à, trận đầu tiên win anh em ơi là chứng nhận thì nghe mi này à, trong bang mình anh em <coughs> chạy lòng vòng cho cố hết thực lực là chết với mình rồi anh em xem trong like chia sẻ chơi anh em ơi tiếp tục chẳng sâu nha anh em ok tiếp tục chẳng chằng đó thứ hai anh em ơi gặp nghe mi anh bồ rồi đứng chụp này đứng chụp vào chúng tôi đứng chụp vào chúng tôi này. bắt đọc này bắt đọc này chạy nào bắt đọc này anh đâu đánh mà nào đâu đánh bốc bùa chúng tôi bốc bùa chúng tôi mà nào đâu đánh mà nào đâu đánh mà nè đâu đánh hết mà nè chưa

ma nào đâu mà đánh sốc đầm sốc đầm chạy nó chạy nó chạy nó Hãy subscribe cho 來這樣古往已英雄，曾經高歌聲援熱遊，但終會被護主奏效。我手指這個狂傲，我手指這個狂傲，手指這個狂傲。có bên nào chưa có bên nào chưa hết mà nè hết nấu chưa hết mà nè hết nấu chưa hết mà nè hết nấu chưa ai gọi đây nhưng đừng đấu ai gọi đây hết mà nè hết nấu chưa hết mà nè hết nấu chưa hết mà nè hết nấu chưa hết máu rồi này hết máu hết máu rồi búp của chúng tôi búp của chúng tôi hết máu chưa hết máu cho chạy chạy hết máu hết máu chưa hết nó không được gặp hai ngày mươi liền cố lên cố lên cố lên áp sát lấy đã bắt đầu áp sát rồi lấy bắt đầu áp sát rồi lấy bắt đầu đào trên nít này hết ờ, lấu chưa còn sâu hết ờ, lấu chưa còn sâu hết nấu cho còn sao? hết bùa hầm các bạn ui dồi, mà dính luôn rồi dính luôn rồi dính luôn rồi dính luôn rồi chạy ra đâu chạy ra đâu chạy ra đâu bùa trời mà nó đứng góc không đánh được luôn kìa chạy nó chạy nó chạy nó nhưng mà này trụ lâu gơ nè này trụ lâu gơ nè chạy nó chạy đâu dù đang cay vẫn mãi mãi muốn ở bên nhau chạy đâu chém trên đít cũng chết đứng chém trên đít cũng chết chạy đâu chạy đâu máu đâu nữa máu đâu nữa máu đâu nữa à, trụ lâu này trụ lâu này trụ lâu này trâu này trâu này trâu này hết mana chưa hết máu chưa trái tim vẫn luôn khát khao đôi ta như nắng gió bay về hết nấu rồi hết nấu rồi hết nấu chưa hết nấu chưa còn sáu ở à, đủ xém chết rồi bốc nấu bốc nấu ở chung chùi kép nhất bây giờ hay thế ba giờ hay dữ ai dữ rồi ta lúc này có nón 20 thời gian cũng đọc cũng cao quá áp sát tiếp còn hai gần hai đường nón đánh được chắc chắn nó sẽ hết mình này nó hết mình nào hết máu rồi đúng sao mình hết mình nào hết máu rồi hết hết mình hết máu chất rồi chạy đâu chạy đâu cũng sâu chạy đâu cũng sâu nó thực lực hết thực lực của chúng tôi còn máu dữ không phải máu luôn cái nó còn máu mà nó chạy vậy vậy ta hết thể lực chưa rồi hết thể lực rồi rồi tới giờ chết rồi tới giờ chết rồi tới giờ chết rồi chạy ở đâu chạy ở đâu ma nào nữa mà đánh ma nào nữa mà đánh ma nào nữa mà đánh ma nào nữa mà đánh ma nào nữa mà đánh ma nào nữa mà đánh ma nào nữa mà đánh hết máu cho con hết máu cho con trai hết máu cho con trai ma nào đâu đánh còn ma nào bụng máu còn mà nào đâu đánh chết đi chết đi trụ trâu mà đúng thời gian động trâu vậy đấy chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu ôi xưa nó còn 10 bình máu <laughs> máu ngày mười khỏe vãi vì nó có cái nón uh, ngày mười nè thời gian động cao vậy đấy đến hoài cũng chết chua nhờ Nga mi rồi nè Đây Nga mi đó bên à, bên măng bác. nè Ôi mấy trâu kinh hồn nè bạn nè Mười trùng là mười Còn cái nón à, Nga mi thời gian chống độc 35 nè cái mà thanh âm ba mấy nữa 70 thì chống độc đánh không thấm nổi Chỉ nước câu hết giờ anh à, hoặc là hết máu thua rồi nè Rồi chết đồ quá, quá dữ Mấy Ôi siêu Ôi siêu thời gian chúng độc này nè vãi nồi 40 40 80 80 tưởng ra một trăm mấy thì gian cũng đọc Trời ơi hàng gì nè cháu Sao mà nè cháu Quá dữ nè Rồi tiếp tục trận mới nè mày Anh em xem trong like chia sẻ chơi nè mày à, Người đừng quýnh mất thời gian gơ gốm luôn Quýnh hay quá Thôi là mình vẫn ăn nha nè 24 bố Nửa chặng đường nè Ok anh em ơi Trận này gặp như này cùng luôn rồi Ok con luôn xếp Xong rồi Xong chúng mình nè Chạy đâu Chạy ở đâu con sâu Chạy ở đâu con sâu chạy đâu con sông chạy đâu con sông chạy đâu con sông bung dòng bung dòng chạy đâu được mà chạy chạy đâu được mà chạy dồn đàm xíu này chết luôn dồn đàm xíu này chết luôn con lùng đào nè mình còn lùng xét con lùng xét con lùng xét quá thoải mái Thằng này là chính của Lâm Thiên Nhạn Ngáy nghe mi giờ làm con xếp Xin lỗi đời quá đen Rồi tiếp tục trận à, tiếp theo nha Nam Lỡ đời quá đen giờ mình phải hai lần Ok, một trận cuối Nam ơi, một phút Rồi, gọi gặp à đây Đụng nãy gặp hai ngàn mươi trong này gặp là phái là khác khác rồi gặp mấy ngày mươi khó ăn quá này mày hơn là hai ngày mươi kia vẫn ăn được nó khó chịu vài đấy gần top cấp luôn <clears throat> anh em thích cái series à, đánh liên đóng một bộ này thì đừng quên cho khám một like chia sẻ ủng hộ video nha anh em ơi đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em Khả livestream vào lúc 19 ờ, giờ 15 phút hàng ngày nha mọi người. Tối nào cũng like nha anh em. Anh em nào có thích thì lên kênh YouTube ủng hộ Khả một view chơi nha. Video những video bơ ca như thế này thì Khả sẽ up vào lúc 11 giờ 15 phút trưa hàng ngày nha mọi người. Cuối cùng cố gắng làm hết chiếc 4 trận win chưa thua trận nào đây. À đây. Lâm Mẫn Nhi. Ờ, à, đường môn đánh được, đường môn đánh tốt, đường môn đánh tốt. Đường môn đánh tốt luôn nè. cho nó cái bắt động ngay quất bùa cho nó cái bắt động nó bút bùa này nôn gì nôn gì giờ vô bùa này giờ vô bùa này thấy cảnh này đau này sống đi cùng sâu sống đi cùng sâu đường môn môn là vài đang là bốc hơi này bạn nè lâm bằng nhi rồi đường môn là vài phát thôi đây. <coughs> đường môn đánh với đường môn quá tự tin luôn nè người mươi thiếu lâm đều cũng sợ sợ cái bang đều cũng sợ sợ đường môn thì quá nhanh rồi kết thúc video anh em ơi hôm nay đánh 4 tháng 4 nha mọi người đây cho anh em xem hiện tại 23 thu 4 tháng 23 thu 4 thì lỡ cố quán lên top à, vẫn còn rất là nhiều nha nè anh em cùng xem sơ qua top 1 lên top 4 top 1 thu 9 39 thua 9 một cuốn con long đao nô 1 top 2 37 thua 11 top 3 34 thua 14 năm độc 34 thua 14 rồi top 4 28 thua 18 đó thôi kết thúc video nha mọi người anh em à, đừng quên cho Khả một like đăng ký ủng hộ chơi nhé cảm ơn em theo dõi video rất nhiều